Alo, à, Đức Việt xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh em nhé. Xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em đã một lần nữa chúng ta cùng nhau quay trở lại với kênh soi cầu số số miền Trung của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì à, đồng hồ đã điểm sang đó là 17 giờ 35 phút rồi anh em ạ. Buổi chiều tối ngày 12 tháng 5 nhé. Thì à, kết quả trả thưởng của ngày 12 tháng 5 cũng đã trả thưởng xong cho tất cả anh em rồi. Thì à, chúng ta lại tiếp tục hành trình công việc của mình đúng không ạ? Nên là video tham khảo soi cầu chốt số cho tất cả anh em và quý anh chị em cũng như các bạn đã và đang theo dõi video tham khảo chốt số cho ngày 13 tháng 5, tức là thứ bảy, thứ bảy ngày 13 tháng 5 nhé. Và cảm thấy rất là vui và hạnh phúc nếu như mà anh em cũng như là các bạn đã và đang theo dõi video bên mình rồi thì vui lòng nhé, vui lòng để lại cho bên mình một lượt like. Thật sự là bên mình cảm thấy đó là cái niềm động lực rất là lớn để gửi đến cho tất cả anh em những con số tuyệt vời nhất có thể mà đặc biệt là mang tới cho tất cả anh em những cái đường cầu cũng như là những con số có tỷ lệ thành công cao nhất để anh em hướng tới những chiến thắng và đặc biệt là chúng tôi sẽ mang lại cho tất cả anh em những niềm vui mỗi ngày đúng không ạ nếu như mà anh em cảm thấy hữu ích cho tất cả anh em và chúng tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc vì nếu như mà anh em để lại cho mình một lượt like và đăng ký lại kênh để nhận những đường cầu cũng như là những con số mỗi ngày nha anh em nhé Thế là mình cũng xin phép 5-7 à, phút để chúng ta thống kê lại một chút cái kết quả ngày hôm nay ở trên hai đường cầu nhé ở trên đường cầu video lẫn đường cầu zalo đúng không ạ ở trên đường cầu video ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là cái đường cầu mình chốt cho anh em ở đài à, gia lai và ninh thuận Đấy, thì đường cầu công khai mà mình chốt cho anh em hai đài Gia Lai và Ninh Thuận, đường cầu Bạch Thủ, Song Thủ thì à, chúng ta đã không hoàn thành rồi. Còn đường cầu bao lôm cặp 1441 cho anh em thì chúng ta đã hoàn thành xuất sắc với con 14 nổ hai nháy này. Được chưa? Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc đó là con 14 nổ hai nháy cả hai đài nhé. Như vậy là đài nào chúng ta cũng đã chiến thắng con 14 rồi. Mình đoán cũng như là mình suy nghĩ được rằng là ngày hôm nay có rất là nhiều anh em theo cặp này bao lô cho hai đài bởi vì sao nếu như mà anh em bao lô cặp 14 41 cho hai đài mà nó về hai con thì anh em chắc chắn là có lãi lớn rồi nhưng mà nó về một con thì à, huề vốn đúng không ạ nó về một con huề vốn hoặc là có một chút xíu lãi thôi và mình đoán chắc chắn rằng là ngày hôm nay có rất là nhiều anh em theo cặp 14 41 này mình đoán chắc chắn là vậy bởi vì là cầu cũng như những con số mình chốt cho anh em thì thời gian gần đây cái đường cầu mà bao lô nó về rất là liên tục Đấy, rất liên tục nên là mình đoán chắc chắn là rất là nhiều anh em theo cặp này còn à, cái dàn đầu đuôi mình bắt cho anh em là cặp 1441, 2772, 4554, 3883 và 2442 đúng không ạ? Gia Lai về 61 này, Ninh Thuận về 89 là giải đầu nhá. Còn giải đuôi giải đặc biệt đúng không ạ? Gia Lai về bội số là 701483, còn Ninh Thuận đó là 320593. Điều đó thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng đã hoàn thành ra con 83 đúng không ạ? Như vậy là bạch thủ và song thủ chúng ta chưa hoàn thành nhưng ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành đường cầu đó là đường cầu bao lô và đường cầu đầu đuôi đã gửi đến cho tất cả anh em mà đã hoàn thành cho tất cả anh em rồi rất là tuyệt vời đúng không ạ còn cần trừ gì nữa mà anh em không để lại cho mình một lượt like đúng không ạ đó là cái niềm vui và niềm động lực mà anh em gửi đến cho tất cả chúng tôi mỗi ngày nhé những việc khó khăn nhất là soi cầu chốt số bên mình cũng đã làm rồi việc còn lại tất cả anh em mình nghĩ đơn giản thôi đó là vui lòng để lại cho mình một lượt like được chưa ngày nay thì ở à, trên đường cầu video thì mình đã bắt cho anh em à, một cái đường cầu bạch thủ và à, đường cầu ba chân thì à, thời gian đây thì bên mình chỉ bắt đường cầu bạch thủ và đường cầu ba chân thôi tức là mình cũng à, cũng cũng đưa một số bạn lên đây nhỉ xin phép rồi mình cũng đã xin phép rồi đã đưa một số bạn lên đây để à, cho mọi người biết được cái kết quả ngày hôm nay mình chốt như thế nào đầu tiên là xin được chúc mừng bạn à, phạm thanh hưng này bạn phạm thanh hưng thì à, ngày hôm nay chắc là cũng tầm đâu đó tầm một tuần rồi bắn vào tầm một tuần rồi ngày nay là một tuần hay là sáu ngày rồi đấy đấy hôm qua thì ngày hôm qua thì bạn này nổ ba nhảy, à nổ hai nhảy này không phải bạn này được nổ hai nhảy để xem nào quan là bạn em đủ hay nhảy con à, hay nhảy là đài đây à, đài bình định thì hôm qua bạn đủ hay nhảy con 63 thì à, hôm nay thì bạn có hỏi là anh ơi chốt số cho em với nay có cầu hay nhảy không <laughs> thực sự là nó thật với anh em là cầu hay nhảy thì bên mình bắt được cầu bạch thủ và nổ là cũng cảm thấy vui lắm rồi chứ không mong gì hay nhảy đâu thật sự là may mắn thì chúng ta mới nổ được hay nhảy thôi còn cốt cũng như là cái chính là bên mình nổ một nháy là ngon lắm rồi mình nghĩ anh vậy một nháy là quá hạnh phúc rồi đấy thì mình có bảo là hai nháy đâu mà nhiều thế lâu lâu mới nổ thôi chứ một nháy là quá ok rồi đấy thì bạn có bảo là tưởng có cầu hai nháy như hôm qua hôm qua rực rỡ quá anh nhỉ cảm ơn anh anh bắt số anh bắt chuẩn thật đấy xin cảm ơn bạn là phạm thanh hưng rất là nhiều nhé về những cái đóng góp của tất cả anh em gửi cho mình ngày nay thì bạn tiếp tục vào lớn này hôm nay thì bạn tiếp tục vào 2.500 điểm đây mệnh giữa anh sợi gì anh chốt số chuẩn thế còn gì thì hôm nay bạn là Phạm Thanh Hưng tiếp tục vào 2.500 điểm hôm qua là bạn ấy vào 2.500 điểm và được 5.000 rồi ngày nay bạn tiếp tục vào đường cầu là 2.500 điểm cho Đài Gia Lai Đài Gia Lai thì mình chốt cho anh em vào lúc 15 giờ 49 phút ngày 12 tháng 5 đúng không ạ đây thì kết quả thì cũng đã trả thưởng cho anh em rồi cũng rất là rõ ràng cho anh em rồi và mình cũng sẽ công khai cho tất cả anh em một số kết quả cầu kín ở trên đây một số bạn tham gia ngày hôm nay bạch thủ 21 chúng ta đã hoàn thành con 21 này ba chân lô 621 và 721 chúng ta cũng đã hoàn thành đó là con 621 à, nhá được chưa đấy thì à, rất là đường cầu rất là nhiều cái đường cầu bạch thủ ngày hôm nay đã cho ra nhưng bên mình quyết định chọn cho anh em con 21 ngoài ra thì bên mình cũng có tham khảo được một đường cầu đường cầu bạch thủ 15 cũng có này đường cầu bạch thủ 05 cũng có này và ngoài ra thì một đường cầu bạch thủ đó là bạch thủ 48 nhưng mà ngày hôm nay rất là may mắn vì mình đã nghiên cứu cho anh em được bốn cầu bạch thủ nhưng mà lựa chọn cho anh em đường cầu 21 thì cũng đã rất là tuyệt vời rồi nếu như mình bắt 15 thì cũng có 15 mà nếu như bắt 05 thì cũng có 05 thôi từ khi mà anh em bet 48 thì không có bởi vì ngày hôm nay bên mình chủ yếu là bắt bốn đường cầu bạch thủ và lựa chọn ra một đường cầu duy nhất đó là đường cầu 21 cho tất cả anh em nhé ngày hôm nay thì à, bạch thủ 21 và ba chân lô 621 đã thành công rực rỡ cho tất cả anh em đường cầu Gia Lai nhé xin được chúc mừng bạn à, Phạm Thanh Hưng và tất cả mọi người còn lại nhé ngoài phạm thanh hưng ra thì có bạn à, huy hoàng này huy hoàng cũng vào đường cầu gia lai này đây Thế thì bạn này hỏi đường cầu gia lai thì à, mình có bảo vào lớn được không thì bạn nó bảo vào một nghìn điểm vào một nghìn điểm đấy còn ba chân em vào 3 triệu một số đây còn vào anh tự tin thì em vào 10.000 điểm lô và ba chân mỗi mỗi con 3 triệu đấy như vậy là mình đã bắt cho anh em hai đường cầu ba chân và đường cầu 67 621 à, và 721 thì chúng ta đã nổ con 621 và điều đó thì bạn à, Huy Hoàng cũng đã hoàn thành với 3 triệu đồng con à, ba chân lô đó là 621 nhé mình chốt vào lúc 15 giờ 51 50 phút cho bạn Huy Hoàng này ngày 12 tháng 5 này bạch thủ 21 và ba chân lô đó là 621 được chưa đây 21 chúng ta có 21 đây bạch thủ nổ 1.000 điểm của bạn Huy Hoàng này tiếp theo nhé là 3 triệu bao ba chân lô đó 621 từ anh em đánh 3 triệu thì nó một cái kết quả 3 triệu mà đánh ba chân lô thì nó thu về thật sự là một cái kết quả rất là lớn rồi lãi rất là lớn rồi thực tế như vậy ngày nay có rất là nhiều anh em vào lãi rất là lớn đây ngoài bạn Huy Hoàng ra thì có bạn à, nổ em lục thêm cho anh ngoài bạn Huy Hoàng ra thì có bạn à, Trọng Khánh này bạn này cũng vào bên mình khá là lâu rồi này tức là bạn theo mình rất là lâu rồi theo đường cầu vip bên mình rất là lâu rồi bạn này thì hôm nay vào 1.200 điểm đấy thì mình có hỏi là cầu vip có vào à, mạnh được không thì à, anh bạn bảo được anh anh cứ chốt em vào mạnh đấy thì hôm nay vào 1.000 điểm 200 điểm hôm qua thì bạn có vào 1.200 điểm hôm nay tiếp tục là 1.200 điểm nhá rất là tuyệt vời bạn Trọng Khánh rất là vui đúng không ạ ngày hôm nay cũng rất là vui nhiều anh em chiến thắng sực sỡ ngày hôm nay rồi thật sự rất là vui đây mình chốt vào lúc 15 giờ 52 phút này ngày 12 à, tháng 5 này vẫn là bạch thủ 21 ba chân lô vẫn là 621 và 721 nhá đây 21 có 21 đây 621 chúng ta cũng đã chiến thắng đây 21 này 621 này được chưa cái kết quả là ngày hôm nay nó rất là tuyệt vời và chúng ta đang có những cái chuỗi ngày ăn thông Phật thật sự phải nói là nó quá là tuyệt vời đi anh em ạ à, tuyệt vời một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em Gia Lai nhé Gia Lai đâu đó ngày hôm nay có có có đâu đó là 21 anh em hay sao mình nhớ không mà có 21 anh em theo đường cầu Gia Lai rất là kết quả rất là tuyệt vời cho anh em nhé đây là ngoài ra thì có một số anh em theo đường cầu Ninh Thuận này Ninh Thuận thì à, hôm nay có số không thầy <laughs> thầy mình đọc hôm nay có số không thầy mình rất là buồn cười anh em ạ Đấy. thầy cơ à thì hôm nay bạn em bảo theo anh thời gian là có vốn ngay bắt số tốt quá rất là tuyệt vời đúng không ạ đấy đấy những cái lời của tất cả anh em gửi bên mình nó rất là rõ ràng rồi chứ không phải là bên mình bên mình uh, tự nghĩ ra mà viết đấy là những cái cái lời nhắc nhở cũng như cái lời đóng góp của tất cả anh em rồi anh em bên mình thấy rất là vui ninh thuận thì ngày hôm nay mình chốt cho anh em vẫn là được cầu bạch thủ và ba chân lô nhá mình chốt vào lúc 15 giờ 55 phút này ngày 12 tháng 5 ngày 12 tháng 5 thì à, mình đã bắt cho anh em đường cầu như sau nhé bạch thủ 14 chúng ta ở vị trí là vị trí giải 3.2 à, nhé Tuy rằng là nó về muộn hơn rất là nhiều anh em ạ Về muộn hơn so với đài Gia Lai này Đài Gia Lai thì nổ giải 6.3 nhưng mà đài Ninh Thuận đến tận giải 3.2 mới nổ cho tất cả anh em thôi. Đấy. Tuy rằng là hơi muộn nhưng mà chúng ta đã chiến thắng rồi. Còn cái slogan với mình là muộn hay không muộn nó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta nổ là được, đúng không ạ? Còn vấn đề muộn hay không nó không quan trọng đâu, kể cả nó về giải đặc biệt cũng được, nhưng miễn là nổ. Ngày hôm nay Đài Gia Lai cũng về à, con 14 thì anh em để ý một chút thì cặp 1441 thì cũng là một cặp số mà mình đã bắt cho anh em ở trên đường cầu video đúng không ạ? đấy cũng là một đường cầu trên video cũng đã bắt cho anh em đấy thì à, bạn này có bảo vào mạnh được không anh đấy mạnh được không anh thì à, bạn ấy vào 700 điểm hôm nay bạn ấy vào 700 điểm rất là tuyệt vời rồi xin được chúc mừng bạn là Minh Phúc nhé bạn ấy cũng vào bên mình khá lâu rồi này thật sự có một rất nhiều anh em vào bên mình rất là lâu rồi như là bạn là Gia Bảo này Gia Bảo bên mình vào bên mình cũng rất là lâu rồi này hôm nay thì bạn ấy vào 800 điểm Đấy, thì mình bảo cô đẹp cô còn vốn thì vào lớn nhà em thì bạn em vào 800 điểm 800 điểm là một con số khá là lớn rồi chứ không phải là thấp đâu với một số anh em mà làm công nhân hoặc là anh em làm những việc tự do thì vào cái số điểm 800 thì nó cũng phải là một con số nhỏ đâu anh em ạ đấy thì vẫn là đường cầu bạch thủ 14 nhá vẫn là đường cầu bạch thủ 14 và vẫn là ba chân lô đó là 414 mình chúc vào lúc 15 giờ 57 phút này ngày 12 tháng 5 vẫn đường cầu bạch thủ 14 đã nổ cho anh em này thực sự là tuyệt vời đúng không ạ tuyệt vời đúng không anh em kết quả nó rất là tuyệt vời đấy 14 và 3 trên lỗ 414 đã hoàn thành cho tất cả anh em ngày hôm nay thì à, rất là tuyệt vời thật sự rất là tuyệt vời bởi vì thời gian không cho phép cho nên mình cũng à, chỉ đưa một số anh em lên như vậy thôi để cho mọi người có thể được chúc mừng và bên mình cũng sẽ được à, nhận được những cái lời cảm ơn cũng như là những cái niềm vui tất cả anh em gửi đến cho bên mình thì bên mình cũng đang cố gắng hết sức để gửi đến cho tất cả anh em đấy những cái đường cầu mà cảm thấy mà tuyệt vời nhất có thể thì anh em có thể lựa chọn <clears throat> ngày mai nhá ngày mai thì à, riêng đường cầu đầu tiên là đường cầu của đài đà nẵng ngày mai chúng ta có ba đài chúng ta có ba đài đúng không ạ chúng ta có đài à, đà nẵng quảng ngãi và đắk nông thì à, mình sẽ tiếp tục vẽ cầu cho tất cả anh em tham khảo nhé đây là đường cầu à, của đài đà nẵng cho ngày mai này đường cầu đài đà nẵng nhé thì à, cầu chúng ta vị trí 7 nhân cho 23 đây vị trí 7 nhân 23 thì ờ, trước ngày mai thì ờ, mình sẽ tham khảo cho tất cả anh em một đường cầu như sau nhé sẽ mở nhỏ lại một chút cho anh em dễ nhìn nè đây đường cầu vị trí 7 x 23 vị trí thứ 7 của chúng ta là con số 6 vị trí thứ 23 của chúng ta là con số 7 lần lượt ở giải nhất và giải 3.2 nhé chúng ta có cặp đó là cặp 67 và 76 đúng không ạ kết quả trả thưởng cho ngày thứ bảy ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023 nhé chúng ta có 67 đây Số 7 chúng ta ở vị trí là vị trí giải 6.1 nha anh em nhé. Giải số 1 chúng ta có con 67. Đây được chưa? Đó. Cầu chúng ta sẽ bắt đầu chạy từ ngày mùng 3 tháng 5. Tiếp theo nhá. Tiếp theo thì chúng ta có cặp đó là 19 và 91 này. 19 91 này. Kết quả trả thưởng cho ngày mùng 10 tháng 5 đúng không ạ? Ngày mùng 10 tháng 5 thì chúng ta có con 19 nha anh em nhé. Chúng ta có con 19 này. Đấy, chúng ta có 19. Thứ tư ngày 10 tháng 5 này, chúng ta có 19. 19 chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 6 đúng không ạ? Vị trí giải 6 này, Đà Nẵng thì một tuần nó nó nó nó quay hai ngày. Như vậy là đường cầu một chiều nhá, đường cầu một chiều. Rồi và để chốt số và tham khảo cho tất cả anh em cho ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em cặp song thủ là cặp 2662 cho đài Đà Nẵng này. Nghiên cứu cho tất cả anh em đường cầu cho đài Đà Nẵng này. Đó là cặp 26 và 62 cho dù là ngày à, mùng 10 thì con 62 cũng đã nổ rồi đấy nhưng mà mình cái cầu theo con đường cầu này mình sẽ tiếp tục bắt cho anh em sẽ tiếp tục bắt cho anh em ngày 13 à, nhá mai là ngày 13 rồi tháng 5 năm 2023 à, đài chúng ta là đài Đà Nẵng song thủ sẽ là cặp 26 và 62 được chưa song thủ lô tô là 2662 cho tất cả anh em lựa chọn và đường cầu một chiều thì ngày mai mình sẽ đánh giá khá là cao cho con 26 này đánh giá khá cao cho con 26 nhé và tất nhiên anh em chú ý nhé đánh giá thì bên mình đánh giá thôi nhưng mà vấn đề ờ, chúng ta cũng phải phụ thuộc vào cái sự may mắn nữa mình sẽ đánh giá khá cao con 26 này và tất nhiên nếu như anh em chơi anh em cứ vào điều tay cho mình được chưa ok và mình sẽ chốt số cho tất cả anh em Đà Nẵng nhé bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ đó là con bạch thủ con 76 à, song thủ sẽ là theo đường cầu mình vừa mới vẽ đó là cặp 2662 nhé đấy 2662 tiếp tục là đến đường cầu của anh em Quảng Ngãi này mạng hơi kém anh em ạ đây đây là đường cầu của đài Quảng Ngãi nhá số thì cầu thì mình cũng đã có rồi và mình sẽ vẽ cầu cho tất cả anh em để anh em có thể tham khảo thôi Quảng Ngãi này cầu chúng ta vị trí 23 nhân cho 63 Đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với kết quả của ngày 22 tháng 4 nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại kết quả ngày 22 tháng 4 này. Đây. Chúng ta có cặp song thủ đầu tiên đó là cặp 3443 đúng không anh em? Cặp song thủ đầu tiên đó là cặp 3443. Thì à, kết quả trả thưởng cho ngày đó là ngày à, 29 tháng 4. Đây, chúng ta có con 34 nổ hai nháy này lần lượt đó là ở vị trí giải nhất à giải nhì và giải 3.2 nhá. Đấy, lần lượt đó ở giải nhì và giải 3.2 thì chúng ta có con 34 đủ hai nháy này. Hy vọng là cầu này ngày mai sẽ là cầu hai nháy cho tất cả anh em được chưa? Sẽ là cầu hai nháy nháy cho tất cả anh em. Tiếp theo thì chúng ta có cặp đó là cặp 4994 à, đúng không ạ? 4994 này. Đấy, Cặp 4994 thì à, kết quả trả thưởng cho ngày đó là ngày 6 à, tháng 5 nhé. Cặp 4994 đều đủ cả cặp cho anh em rồi. Được chưa? 49 ở vị trí giải nhất và con 94 của chúng ta thì ở vị trí là vị trí giải 6.1. Đấy, như vậy là cầu này đó là cầu hai nháy. 94 này. 49 này. Đấy. Đường cầu hai nháy nha anh em nhé. Đường cầu hai nháy đẹp không ạ? anh em thấy đẹp đúng không mình cũng thấy rất là đẹp cho cặp này này và như vậy là để tham khảo và chút số cho tất cả anh em cho ngày mai cho đài à, Quảng Ngãi nhá thì theo đường cầu hai nhảy này mình sẽ bắt cho anh em cặp song thủ là cặp 4884 đấy cặp 4884 mình cảm thấy rất là hy vọng cái cặp này cho ngày mai cho đường cầu Quảng Ngãi này thật sự là rất là hy vọng và cảm thấy cũng rất là tự tin cho cặp này sẽ là ngày 13 05 2023 đây là đài Quảng Ngãi nhá cặp song thủ sẽ là cặp 4884 theo cầu đấy ok cho anh em anh em à, sau khi nhìn bên mình vẽ cầu thì anh em cảm thấy tự tin cặp này không ạ còn riêng mình thì mình cảm thấy rất là tự tin cho cặp 4884 này cho ngày mai ngày 13 à, tháng 5 nhá cho nên anh em trùng cầu kết cầu với mình thì anh em có thể vào được chưa trùng cầu kết cầu với mình có thể vào hoặc là anh em trùng cầu thì anh em có thể để lại cho mình cho comment một chữ ok nhé chữ ok được chưa 48 này 84 này còn bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ là bạch thủ con 24 à, đấy bạch thủ sẽ là bạch thủ 24 và song thủ sẽ là 4884 dạ và cuối cùng cuối cùng thì à, sẽ vẽ cho tất cả anh em một đường cầu của đáy đắc nông tức là thời gian cũng cũng không như hiện tại thì à, cũng khá là muộn rồi thế chắc là bên mình cũng sẽ chốt số cho đài đắk nông cho tất cả anh em luôn nhé. thì uh, chúng tôi cũng sẽ xin phép là không vẽ cầu của đài đắk nông bởi vì là mình sẽ xin phép chốt số luôn ngày mai đường cầu đắk nông thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ là bạch thủ 18 và song thủ lô tô sẽ là cặp 36 và 63 bao lô cho tất cả anh em ba, ba đài cho đài cho ngày mai ngày 13 à, thì mình sẽ bắt cho anh em một cặp đó là cặp hai con số 23 được chưa còn dàn đầu đuôi 10 số đó là cặp 04 40 15 51 này 27 72 36 6 63 và cặp cuối cùng cặp 4884 đấy ok chưa anh chị em cũng như các bạn đã và đang theo dõi video tham khảo chốt số soi cầu ngày 13 tháng 5 năm 2023 cho đài sổ số miền Trung. Anh chị em cũng như các bạn chú ý, những cái đường cầu mình chốt cho anh em theo đường cầu kèo và theo con số công khai. Anh chị em cũng như là các bạn phải thận trọng chú ý với những đường cầu này nhé. Chúng ta trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền của mình. Không trùng cầu, không kết cầu anh em dừng mức tham khảo cho mình được chưa? Anh em không nên chơi to đánh lớn với những con số ở trên video này. Và đặc biệt là anh em nhẹ tay, kết cầu thì vui chơi, trà đá bia hơi cho mình thôi nhé. trà đá bia hơi thôi, được chưa còn loạt cầu ví số như thua tha nợ nần thì anh em để lại cho mình hãy liên hệ cho mình qua số điện thoại Zalo đó là 0967 936 418 để mình sẽ tham khảo và chốt số cho tất cả anh em với những cái đội ngũ soi cầu hết sức là chuyên nghiệp và đặc biệt là những cái đường cầu kín mà có tỷ lệ thành công rất là cao cho tất cả anh em cho anh em lựa chọn được chưa? và cảm thấy rất là vui và hạnh phúc nếu như mà anh em theo dõi video này thì để lại cho mình một lượt like nhé đó là cái niềm động lực lớn lao nhất để bên mình gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu số tốt nhất mỗi ngày